Xin chào mừng các bạn đến với Stick World. Mình hôm nay đưa 50 chiến binh uh, Sword Undead đi đến uh, phòng tuyến cuối cùng. Đây là phòng tuyến Last Stand. Chúng ta chuyển được hai uh, thợ đào vàng ra. Bên uh, địch thủ thì đang có một chiến binh Sparta Junya đang sang uh, chuẩn bị tấn công chúng ta rồi. Tiếp tục là chiến binh Stone đi ở đằng sau. Nào, chúng ta đang có chiến binh Sword, Sword khổng lồ luôn hai chiến binh sứ SWOT khổng lồ của chúng ta đang à, đấu với uh, Sparta Sparta Zoom nha oh, chúng ta đang bị hạ gục rồi zombie siêu to khổng lồ vâng đây tiếp tục là sứ SWOT Anet của chúng ta khổng lồ đây đang uh, hóa chết hóa thành zombie tiếp tục đánh uh, chiến binh uh, Sparta lửa tiếp theo oh bên ờ, địch thủ đang có hẳn hai chiến binh Stone khổng lồ các chiến binh ờ, sứ quân Andes của chúng ta vẫn ờ, tiếp tục chiến đấu với lại Stone các chiến binh Stone địch đây các chiến binh sứ quân của chúng ta Andes của chúng ta chết đã hóa thành zombie zombie lại đi tiếp tục tấn công vâng chúng ta triệu hồi nhanh các đơn vị ra các đơn vị uh, kiếm sĩ Anet của chúng ta ra để uh, bây giờ mình chúng ta sẽ tập hợp lại trở thành một đội quân hùng mạnh oh, chúng ta đang uh, trở về đây hai chiến binh uh, khổng lồ của chúng ta mình tiếp tục triệu hồi nhanh các đơn vị SWAT Andes của chúng ta ra tập hợp thành đơn vị cổng lồ. chúng ta bắt đầu chiến đấu thôi Vâng, chúng ta đang à, hai à, khổng lồ đấu với hai Stone. Rồi, oh, chúng ta đang bị à, hạ gục mất một người khổng lồ của chúng ta rồi. Đây là trận à, tiếp theo. Các à, chiến binh sứ quân Andes của chúng ta đồng loạt tấn công. Đó, chết hóa thành một loạt zombie. Wow, oh, tiến tới uh, đập tượng nào à, một uh, lũ zombie của chúng ta đang kéo đàn kéo đống đi uh, ờ, đánh uh, uh, zombie siêu to khổng lồ wow chúng ta hạ gục được hai zombie khổng lồ rồi mình uh, đến đập tượng các zombie của chúng ta đang uh, đập tượng đánh các spartan của đối phương các zombie kéo đàn đang uh, tiếp tục uh, đánh các uh, đơn vị uh, tiếp theo của lịch đối phương đấu đàn đây tượng của, của đối phương đã bị vỡ rồi nào chúng ta đang uh, được uh, nhận uh, một đòn đòn thứ hai nữa không rồi oh, chúng ta đang ờ, lại tỷ tiếp tục chiến đấu với lại siêu khổng lồ siêu khổng lồ filler box siêu khẩn siêu khổng lồ đang bị cầm chân bởi các zombie nên ờ, chưa tiến công ra được rồi vâng chúng ta đang ờ, trở về phía lính nhà của chúng ta sau một lát chúng ta đã hết các chiến binh Squad rồi mình đang triệu hồi các chiến binh Squad ra đó chúng ta đang có tiếp tục chiến binh quất à, khổng lồ ra hai để à, đánh với lại là Finderbot vâng Finderbot trong một lúc đã hóa tiêu các zombie của chúng ta vâng tiếp tục uh, tất cả các uh, 50 chiến binh Sparta uh, chiến binh sứ Sword của chúng ta tập hợp thành uh, một đội quân đấu với uh, Cinderbot Vâng, mình chịu hồi siêu nhanh luôn Vâng, chỉ trong ờ, chốc lát thôi Chúng ta bây giờ đã hạ gục được uh, ờ, Finnerbot rồi Kết thúc bằng một chiến binh Sparta Sparta Classic Tạm biệt uh, ờ, Bot. Ok, đây là uh, sức mạnh của tập hợp 50 chiến binh uh, xứ của chúng ta. Chúng ta đã ờ, hoàn thành xong nhiệm vụ phòng tuyến cuối cùng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta tiếp tục đến với uh, phần live, phần uh, chiến đấu với lại là các đơn vị zombie thực thụ. Còn vâng, chúng ta đến với live 5. Đây, đây là 50 chiến binh uh, Sword Undead của chúng ta cộng với lại là các chiến binh Sparta cần Sparta khổng lồ không đây súng uất khổng lồ thêm cung thủ khổng lồ nữa nào đây cung thủ khổng lồ của chúng ta vào oh, đến ờ, ở đây phần line này các uh, zombie tấn công chúng ta chúng nó đang làm lan liệt sang uh, để tấn công chúng ta có đứa thì uh, đứng uh, di chuyển Vâng, chúng ta đã nhanh chóng hạ gục được các đơn vị à, zombie làm rồi. Vâng, đây là cung thủ của chúng ta. Vâng, chúng ta lại à, tiếp tục đi đến à, tấn công các zombie khác. Đây, chúng ta đang vẫn còn 52 đơn vị. Và vâng, một zombie của chúng ta chết à, mất rồi. Lại tiếp tục các uh, uh, zombie làm các zombie bò đang tấn công chúng ta đây các chiến binh squad Andes của chúng ta đang uh, tiếp tục uh, phá tấn công các uh, zombie những uh, đơn vị uh, squad của chúng ta sau khi hóa thành zombie tiếp tục đi tấn công đối phương vâng vẫn uh, chạy theo một loạt và vâng, chúng ta đã hoàn thành sống sót trong đêm thứ năm này mình à, tiếp tục à, với à, đêm tiếp theo chúng ta với đêm thứ sáu chúng ta đang có 44 chiến binh đây, vâng, đây là siêu to khổng lồ sướng quất đến với đêm thứ sáu này các zombie đã di chuyển đứng rồi có cả zombie vập vổ các zombie xanh này vào wow. các liều thuốc độc nó đang lén vào chúng ta đang ném vào các chiến binh sứ ờ, quất Andes của chúng ta đó là các ờ, zombie toxic của đêm thứ sáu này đang ờ, xuất hiện à, các uh, chiến binh sứ quất của chúng ta kéo ra thành uh, một đội quân ta đang uh, đã uh, tiêu diệt hết các uh, zombie ở phần uh, line uh, số 6 này rồi Vâng, tiếp tục là một loạt các zombie vập vồ đang à, nhảy ra. Vâng, bây giờ các zombie vập vồ đang uh, tiếp tục uh, đến uh, với giữa sân. Các chiến binh SWAT của chúng ta đang uh, đánh với các bọn uh, zombie này, các zombie toxic này, các zombie uh, thuốc độc này. Ok, hành trình à, đêm thứ sáu này của chúng ta đã kết thúc rồi. Vâng, và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo. Tạm biệt các bạn.